à, rất nhiều món bánh như món bánh hoa mai món bánh bột đậu món bánh bông lan món bánh kẹp cuốn nếu như ờ, cô chú anh chị và các bạn chưa xem thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để xem lại video hôm trước mà mình chia sẻ nha và hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là mình làm bánh tai heo nguyên liệu mình ờ, chuẩn bị làm món bánh này thì gồm có những nguyên liệu sau đây thứ nhất là mình dùng sữa tươi nha sữa tươi thì mình chuẩn bị một gói hai là mình dùng à, một gói Milo thứ ba là mình dùng uh, à, 3 à, gram bơ nha và trứng thì mình dùng hai hai hai trứng gà hoặc trứng vịt nhưng mà mình đã tách lòng rồi nha mình chỉ có lấy lòng đỏ thôi rồi 50g đường cát nha và 350g bột mì à, ở đây là mình chuẩn bị chanh nha chanh thì mình dùng nửa nửa trái chanh và 1 g muối và hai ống vani rồi bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Mình sẽ làm món bánh à, tai heo này. Trước tiên là mình chọn đều những cái à, nguyên liệu sau đây là bơ. Thì à, đầu tiên là mình lấy bơ nha. Bơ thì mình tán bơ này ra. Đó, mình tán bơ này ra nha. Bơ này thì mình chọn với lại nước cốt chanh, đường, trứng rồi sau đó mình cho bột mì vào và mình cho sữa vào để mình nhồi lên nha rồi mình cho nước cốt chanh vô luôn nha rồi à, tiếp theo là mình cho trứng vô nha thì à, đây là mình dùng hai hai trứng ờ, gà thì trứng gà này mình lấy lòng đỏ nha mình cho vào để mình à, trộn đều lên nếu mà bơ này á cô chú à, thắng ra thì nó càng mau ha mà để à, nguyên vậy đó mình chọn à, cũng được nhưng mà thời gian thì nó hơi lâu nó mới tan bơ ra rồi tiếp theo là mình cho muối và vani vào nha thì mình cho muối khoảng một gram muối để cho nó có vị mặn nha cô chú à, cô chú dùng muối bọt nha rồi mình cho hai ống vani vào luôn rồi mình à, trộn lên cho nó đều xong rồi à, mình cho đường vô luôn nha thì ở đây mình, mình dùng 50g đường mình cố gắng mình à, quậy cho nó tan cái đường này ra nha mình quậy cho thật là tan đường ra nha mình quậy tan đường ra xong à, tiếp theo là mình cho bột mì vô luôn nha thì à, cô chú dùng bột mì đa dụng để làm món bánh này nha đó mình chọn đều với bột mì rồi mình chọn đều xong rồi mình cho sữa luôn vô cho sữa vô bột mì tiếp theo là mình cho sữa vô nha thì à, tới cái công đoạn này á, thì mình làm à, với cái à, lượng sữa mình à, cho sữa vào á, thì mình nhồi lên mình nhồi lên cho cái bột nó vừa khô vừa cán ra ha đó mình cho từ từ nha nó còn khô là cô chú cho thêm nha cô chú rồi giờ là mình nhồi cho nó mịn ra ha thì à, vừa khô thôi nha đừng có à, nhão quá à, như vậy là được rồi giờ tiếp theo là mình chia ra làm hai phần nha thì ờ, cái phần ờ, thứ hai nữa là để mình ờ, trộn với Milo nha đó mình ngắt ra làm hai đó mình được hai phần ha rồi như vậy là mình được hai phần ha thì cái phần ở ngoài á, là màu vàng ha mình để riêng ra đó tiếp theo là mình trộn thêm một gói Milo vô nha để mình tạo cái màu cho nó ờ, sậm lại đó là màu cà phê sữa thì theo như cái món bánh này á món bánh heo này cô chú anh chị ăn á thường á, là thấy nó có hai hai màu đó nó cuốn lại thành hai màu đó thì mình cho Milo vô rồi tiếp tục là mình ờ, nhồi lên nha đó thì mình cho Milo vô thì ờ, cái bột nó khô lại nè đó thì mình à, nhồi cho cái cục bột cho nó à, mịn ra nha thì à, ở đây là cái phần mình chia ra làm hai phần phần có Milo để mình tạo ra hai màu ha rồi tiếp theo là mình cán bột nha rồi mình chia cái cục bột mình ra làm hai cho nó vừa cán ha rồi mình cán cho nó mỏng ra đó mình cán ra ha rồi mình được một miếng bọt rồi mình để riêng ra nha mình cắn uh, à, miếng bọt thứ hai đó là miếng bọt mà mình chọn Milo đó và mình cắt ra làm hai nha mình cán uh, tương tự như cái ban đầu vậy mình cán à, một à, miếng bột thứ hai cũng bằng với miếng bột à, thứ nhất mà mình cán ha để mình để lên rồi mình cuốn lại rồi mình sắc mỏng ra mình chiên nha rồi mình để lên mình để lên cái miếng bột thứ hai á rồi rồi giờ mình cuốn lại luôn nha mình à, cuốn lại mình làm một cuốn luôn đó thì mình à, kéo cái bọt ra cho nó đều nha mình kéo ra hai hai miếng bọt cho nó đều rồi mình à, cuốn lại nó mới đẹp nha mình sắc ra nó có nó có phanh phanh nó mới đẹp nha rồi mình cuốn lại nè mình gấp lại mình cuốn lại nè đó rồi mình lăn cục bọt cho nó nó đều lại cái giữa cái giữa nó nó còn no đó mình lăn cho cái giữa nó đều lại ha rồi như vậy là được rồi ha mình để riêng ra và tiếp theo là mình à, làm à, cuốn thứ hai ha đó được một cuốn rồi ờ, cuốn thứ hai thì mình cũng làm tương tự như vậy nha mình cũng vẫn cán bột để bột lên cán rồi mình cuốn xong hai cuốn tiếp theo là mình cắt ra nha thì ờ, tới công đoạn là mình cắt cắt vừa mỏng thôi nha đó mình cắt ra thành phanh phanh vậy đó thì ờ, cô chú anh chị thấy là nó có hai lớp hai màu ha đó mình à, để ra mâm đó mình cắt uh, cho vừa mỏng thôi nha đó thì uh, mình có uh, hai màu nó ốc nó quắn quắn đó. thì đây là bánh uh, tay heo uh, vị mặn ngọt À, béo lần lượt mình cắt hết cái à, cục bột này bên kia là mình còn một cục bột nữa nha mình cắt xong rồi mình đem đi à, mình bắt chảo dầu lên rồi mình chiên nha đó thì cô chú thấy cái mặt cắt của cái bánh nè thì nó có hai màu ốc sắn ha và chút xíu nữa mình chiên thì nó nổi lên ha ở đây mình còn à, một cục bột à, mình cũng làm hết luôn rồi giờ mình chuẩn bị mình chiên bánh nha bật lò lên rồi giờ mình à, thử chảo nha đó thử nó sôi chưa đó, nó sôi ha rồi bắt đầu à, là mình chiên bánh nha là mình cho vô để mình chiên nè mình cho lửa dừa thôi nha đó, nó chín thì nó nổi lên đó. tai heo Ồ, nở ra nở nó phì lên ha rồi mình chở lại nha mình chiên cho bánh cho nó vàng cho nó giòn nha cô chú đó cô chú thấy là nó chuẩn bị vàng ha thì à, mình làm à, bằng cách là tự nhiên thôi nha đó mình trở lên cho nó đều quá ngon luôn rồi nó vàng ha đó nó vàng rồi lấy ra dớt ra nếu mình mình để ra ngoài cho nó ráo dầu nha đó mình có cái đây mình để ra tại vì cái chảo mình nhỏ quá rồi tương tự mình à, chiên luôn số bọt còn lại nha rồi mình bỏ vô luôn mình chiên vô luôn bánh này cũng rất là dễ làm thôi cô chú anh chị à, coi video thì à, làm được món bánh này nha rồi mình à, chiên được một dĩa nè cô chú đó thì bánh tai heo này là mình làm tại nhà ha đó tiếp tục là mình chiên thêm và như vậy là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị à, cách làm bánh à, tay heo đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để à, xem được nhiều video hơn và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo